Xin chào các bạn Mình tiếp tục với bài số 10 nha các bạn Ở bài số 10 thì mình sẽ luyện tiếp chữ hoa à, Gồm các chữ là Y, K, V và H à, Và mình sẽ tiếp tục à, luyện với nhóm chữ có các chữ hoa này à, Sau đây mình tiếp tục bắt đầu nha Đầu tiên mình bắt đầu với âm Y nha các bạn à, Điểm đặt bút của mình à, sẽ là trên lằn kẻ này à, Mình sẽ cong một nét nhẹ xuống đến hai ly rưỡi chỗ này mình hơi hất bút nhẹ lên à, như thế này sau đó à, mình lượng thẳng xuống và đây mình sẽ cong ra ngoài hơn một ô ly một chút nha các bạn này mình sẽ được âm y à, mình viết nhanh lại cho các bạn xem nha đến 5k âm ca thì nát đầu tiên à, là giống với âm Y nhưng mà khác một chút là cái chỗ cong này các bạn không cong ra ngoài mà cong trọn trong một ô ly à. đây mình viết nét đầu tiên của âm ca. sau đó các bạn cong trọn trong một ô ly này rồi nét thứ hai là các bạn đặt bút ở vị trí góc này à, mình sẽ à, viết vét thứ hai từ đây mình sẽ cong lên trên xíu tới hai ly rưỡi tới vị trí này mình sẽ nhấn bút nè sau đó mình nhẹ bút để mình thắt lên đây à, mình trở về đây tới đây mình sẽ nhấn bút và sau đó mình sẽ đá lên ừ, mình được âm ca âm ca các bạn viết đẹp khi nào các bạn nhấn bút được hai vị trí này nó đậm ừ, đậm gọn trong hai vị trí này thì mình nhìn âm ca nó sẽ rất là đẹp à, đến âm vờ khi bắt đầu cũng giống với âm y à, mình cũng bắt đầu từ vị trí này Rồi, ở đây mình sẽ hơi lượng rồi sau đó mình sẽ ít ngồi bút qua đây xíu à, rồi mình sẽ đưa một nét lên mình sẽ cong về và à, đến năm hờ à, bắt đầu cũng giống như mi vậy mình sẽ bắt đầu ở đây à, mình sẽ viết một nét đầu tiên đây rồi thẳng xuống à, sau đó mình chồng qua đây rồi này nằm trong một ô ly như bạn cao hai rưỡi rồi thẳng xuống dạ đó là là mình sẽ nhẹ nhàng cho một nét nhỏ dưới chính giữa này đó là âm hợp là các bạn lưu ý khi viết với nhóm chữ này thì cái chỗ cong đầu tiên này nè các bạn đừng hất lên quá mình thường hay bị lỗi thế này mình hất rất cao lên thế này à, mình tránh hất cao này mình hất nhẹ nhàng thôi chỗ này đừng cao quá này mình hất rất là nhẹ nhàng rồi lơi nhẹ thôi rồi mình sẽ đi xuống mình sẽ luyện à, viết các câu là à, ít nước lợi nhà kiên trì rèn luyện văn hay chữ tốt học hành chăm chỉ à, mình cũng viết nhanh cho các bạn xem à, các bạn để ý cách nhấn bút của mình nha À, để mình viết được thanh đậm nè ít nước lại nhà trước Rồi, đến câu là kiên trì rèn luyện à, câu là văn hay chữ tốt Ừ, và câu cuối cùng là học hành chăm chỉ đó là nội dung bài số 10 à, xin chào tạm biệt các bạn